Trong nửa đầu năm 2022, thị trường bất động sản ghi nhận những diễn biến cả tích cực lẫn tiêu cực. Cụ thể, tại hội thảo dòng tiền và xu thế bất động sản cuối năm 2022, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc bộ phận nhà ở CBI cho biết trong quý 2 năm 2022, nguồn cung tăng cao đột biến so với cùng kỳ khi các chủ đầu tư tung ra 13.000 căn hộ. Tổng nguồn cung mới trong nửa đầu năm 2022 gần bằng nguồn cung mới cả năm 2021. Điều này cho thấy thị trường có sức bật rất cao. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh không có căn hộ bình dân và trung cấp. Nếu có thì nằm ở xa trung tâm. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án cao cấp và hạng sang đã đẩy giá bán căn hộ ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt. Giá bất động sản liên thố tăng mạnh khi các dự án mới xác lập mức giá kỷ lục, giá sản phẩm trung bình từ 200 đến 400 triệu đồng một mét vuông, đặc biệt có những sản phẩm biệt thự lên đến 700 tỷ đồng một căn, tạo ra mức giá mới trên thị trường biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo ông Kiệt, sự mất cân đối về nguồn cung tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng rõ do chi phí phát triển dự án bị đẩy lên cao nên hầu hết sản phẩm đưa ra thị trường thời gian tới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Phân khúc tầm trung không có nguồn cung từ nay đến cuối năm nếu không có sự hỗ trợ để phát triển các sản phẩm nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Thị trường trong giai đoạn tới, cái mức độ hấp thụ nó sẽ có xu hướng nó sẽ giảm hơn so với thời đoạn trước đây. Thứ nhất là do mức giá của thị trường hiện nay nó cũng đã tăng rất là cao thứ hai nữa là cái ờ, thị trường sơ cấp thì hầu hết tập trung cao cấp và hạng sang thì chính vì vậy là cái nhóm sản phẩm thực nhu cầu thực như là tầm trung và bình dân thì nó là không có nhiều chính vì yếu tố này nên thành ra rằng là cái mức độ hấp thụ thị trường nó lại phụ thuộc rất nhiều đối với lại cái lượng nhà đầu tư và trong khi lượng nhà đầu tư hiện nay thì cái yếu tố mà họ cân nhắc rất kỹ đó chính là vấn đề dòng tiền và vấn đề tài chính